giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và anh đợi em đợi em như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở chẳng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em mông dung bên thêm nhà kia tiếng chim rộn hót xa vời cánh hoa đào bóng như cười mang tin mùa xuân về kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi với anh chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi